Hello, xin chào quý vị và các bạn. Làm thế nào để chúng ta biết rằng là cổ phiếu tích lũy hay là phân phối trong ngắn hạn? Thì để chúng ta biết là trong ngắn hạn nếu cổ phiếu tích lũy thì điều gì diễn ra? Chúng ta có thể mua cổ phiếu và sau đó một thời gian cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh. Hoặc lại nếu chúng ta biết là cổ phiếu đang phân phối và chúng ta đang nắm giữ cổ phiếu thì chúng ta có thể bị thua lỗ và hoặc là chúng ta có thể đợi cho cổ phiếu bị rũ rất là sâu và chúng ta sẽ mất chi phí cơ hội để chúng ta có thể thành công trên thị trường vậy chúng ta cần phải quan sát xem rằng là cổ phiếu nó đang tích lũy hay đang phân phối à, chúng ta có một khái niệm rất căn bản về tích lũy và phân phối với quá trình phân phối thì chúng ta hiểu đơn giản đó là thời, cái thời điểm mà gì ạ à, nhà đầu tư tổ chức hay nhà đầu tư lớn tạm thời đang bán ra cổ phiếu để họ có thể mua thu gom cổ phiếu hoặc là có họ phân phối ra để họ thoát ra khỏi thị trường ngược lại thì ờ, trong quá trình tích lũy thì nhà đầu tư lớn nhà đầu tư tổ chức họ thu gom rất nhiều cổ phiếu để họ gì ạ à, tiếp tục thu gom được nhiều cổ phiếu hơn với giá rẻ hơn trước khi họ bán ra thị trường ở đây là một khái niệm rất quan trọng để giúp cho các nhà đầu tư cá nhân giúp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ đặc biệt những nhà đầu tư mà chúng ta không có nhiều vốn đúng không chúng ta cần một khoảng thời gian ngắn để chúng ta có thể tối ưu hóa được lợi nhuận à, ví dụ như là trong à, một quá trình à, có thể một hoặc hai tháng khi mà chúng ta mua một vài cổ phiếu đặc biệt những cổ phiếu lướt sóng có biên độ từ 15 đến 25% thì việc mà chúng ta gì ạ à, mua những cái cổ phiếu có cái biên độ ngắn và đạt được 15 đến 25% trong khoảng thời gian rất ngắn đó là một gì ạ à, khoản lời cũng gì ạ à, không thể nào bỏ qua và đặc biệt là nếu chúng ta có số vốn từ 300 à, đến 500 việc những là khoản lợi kép này nó mang cho chúng ta gì ạ những khoản lợi kép rất là nhanh và chỉ cần 2 đến 3 lần hoặc là 4 lần chúng ta đã có khoảng 100 phần trăm lợi nhuận vậy làm thế nào để chúng ta cổ biết rằng là cổ phiếu đang phân phối hoặc là cổ phiếu đang tích lũy ở trong video này chúng ta chỉ tập trung vào những cổ phiếu tích lũy ngắn hoặc những cổ phiếu chúng ta gọi là phân phối ở trong cái đoạn rũ bỏ trước khi à, tạo ra một xu hướng thị trường tăng à, thế thì à, có rất nhiều khái niệm khác nhau về tích lũy phân phối nhưng để chúng ta hiểu rõ hơn về khái niệm và tích lũy trong một cái xu hướng trong một cái là trend tăng thì chúng ta cần phải gì ạ, nắm rõ được những cái bản chất của thị trường bạn chờ thị trường là quy luật cung cầu vậy quy luật cung cầu thì chúng ta không thể bỏ qua giá khối lượng còn nếu mà quy luật cung cầu mà cứ không bỏ thiếu cái phần khối lượng thì rõ ràng là chúng ta không thể nói là quy luật cung cầu cái điều thứ hai đó là gì ạ một quy luật nhân quả mọi thứ nó đều có nguyên nhân của nó đúng không ạ mọi thứ nó đều có gì ạ từ cái nguyên nhân đấy nó mới tạo ra kết quả nếu cổ phiếu đang được gì ạ bán ra thì kết quả nó là cổ phiếu sẽ bị bị giảm mạnh hoặc nếu cổ phiếu đang gì ạ được thu gom lại thì cổ kết quả là cổ phiếu sớm muộn cũng tăng nên nguyên nhân kết quả là một trong những cái quy luật quan trọng hay chúng ta gọi là quy luật nhân quả à, ngoài ra thì chúng ta có một quy luật nữa mà Dũng cũng đã nhắc đi nhắc lại với chúng ta đó là quy luật nỗ lực thành công cổ phiếu khi nó tích lũy đủ thì nhất định nó sẽ tăng còn nếu nó tích lũy mà nó chưa đủ thì làm sao nó tăng được nên hôm nay chúng ta sẽ nói rằng là ở đây à, đó là thế nào là tích lũy thế nào là phân phối trong ngắn hạn để chúng ta có thể hiểu rõ thế à, làm gì sao để chúng ta làm thế nào để cho nó biết cổ phiếu đang tích lũy hoặc phân phối đây là một cái biểu đồ chúng ta gọi là một cái biểu đồ trong cái mẫu hình VSA nếu các bạn nào đã gì ạ à, từng học VSA hoặc là từng đã từng nghiên cứu VSA thì chúng ta có thể hiểu ngay đây là một cái biểu đồ trong quá trình tích lũy của một cổ phiếu chẳng hạn bạn có một cái cổ phiếu đang tích lũy như thế này ở ờ, trong một xuống đi lên của một cổ phiếu thì chúng ta sẽ thấy là cái cổ phiếu trong một quá trình tăng rất là mạnh thì ờ, cái giai đoạn đầu chúng ta là cổ phiếu chúng ta gọi là phân phối à, có những khái niệm về phân phối ở đây giai đoạn đầu chúng ta thấy nó chạy nước rút tăng rất là mạnh và sau khi tặng tăng nước rút thì nó có những đợt điều chỉnh rất là lớn có thể những biên độ rất là lớn từ cái BC chúng ta ở vùng quá mua sau đó nó có những đợt điều chỉnh rất mạnh AR tức là những cái vùng hỗ trợ mới và quá trình điều chỉnh biến động rất lớn và có thể khiến chúng ta mất rất nhiều cái chi phí về cơ hội thời gian vậy nếu chúng ta nắm giữ cổ phiếu trong đoạn này thì chúng ta sẽ thời gian chúng ta mất thứ hai là cổ phiếu biến động lớn có thể lúc thắng lúc thua chúng ta cũng rất là mệt mỏi và cái thứ ba nữa là gì ạ à, có một số trường hợp thì cổ phiếu gì ạ nó sẽ giảm rất là sâu và chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có lãi chúng ta bị thua lỗ hoặc là nếu chúng ta mua ở vùng quá cao như này chúng ta bị thua lỗ rất là nặng vậy bao nhiêu các bạn sẽ thấy là nếu ở giai đoạn đầu tiên cổ phiếu biến động mạnh trong một chu kỳ lớn như này trong một chu kỳ uh, chúng ta gọi là tăng giá này thì vùng này chúng ta gọi là quá trình phân phối ạ và đây chúng ta gọi là giao dịch phân phối ờ, đặc tính của những cái quá trình phân phối này là khi mà quá trình tăng thì khối lượng những đợt giảm này khối lượng rất là lớn và những đợt hồi phục này khối lượng nhỏ và những đợt giảm khối lượng lớn và quá trình phân phối này nó khiến cho chúng ta rất là đau đầu nó khiến chúng ta rất là mệt mỏi đặc biệt nó khiến chúng ta mất phương hướng bởi vì lúc thì nó lên lúc nó xuống lúc nó lên xuống và làm chúng ta thấy rằng là rất là khó chịu và chẳng biết là nên đầu tư như nào và ở giai đoạn này chúng ta gọi là uh, big boy đã phân phối ra để tránh tình trạng là cổ phiếu nó lên quá cao và khi cổ phiếu nó lên quá cao gì ạ thì thực sự là lúc mà bán ra cổ phiếu nó rất là khó nên chính vì vậy thì họ sẽ tạo ra một bằng giá mới ở đây chúng ta là ở phía, ở phía dưới này chúng ta là cái vùng hỗ trợ đây là tạo ra một bằng giá mới phía trên này là một vùng kháng cự và cổ phiếu sẽ biến động qua một cái biên độ giữa kháng cự và hỗ trợ ở dưới này thế thì để làm sao cái cổ phiếu này chúng ta biết rằng nó lên được hay không thì ờ, trong quá trình chúng ta là trong cái biên độ của một cái trình tích lũy này thì ờ, dần dần chúng ta thấy là những cái biến động hẹp dần khối lượng nhỏ dần nhỏ dần ở cái vùng hỗ trợ này và khi lên vùng kháng cự vì cái vùng kháng cự này nó vẫn chưa cho một cái xu hướng tăng nhất định nên nó gặp cái vùng kháng cự này thì khối lượng cũng là thường nó khối lượng thấp nên cổ phiếu lại tiếp tục giảm dần ở trong giai đoạn cuối của một chu kỳ này thì chúng ta thấy là quá trình này chúng ta gọi là siết chặt vậy khái niệm siết chặt là gì ạ à? bao nhiêu bạn đã từng thấy rằng khái niệm siết chặt trong đầu tư cổ phiếu là một khái niệm giá rất là phổ biến và chúng ta nghe mang máng ạ ở đây nếu các bạn lần đầu tiên nghe cái khái niệm siết chặt có thể comment cho Dũng số 1 cái đồng ạ để Dũng có thể giải thích cho chúng ta biết thế nào là siết chặt hoặc là lần đầu tiên chúng ta thấy là khái niệm thế nào là biến động lỏng lẻo thì chúng ta có thể comment số 2 còn nếu các bạn biết cả hai cái khái niệm này rồi thì comment cho Dũng số 5 đúng không ạ nếu các bạn biết được cái khái niệm này rồi thì hãy comment cho Dũng số 5 để Dũng biết rằng là các bạn đã từng nghe và từng biết khái niệm này hello các bạn có thể comment ở phần bên dưới được không ạ hãy comment ở phần bên dưới à, bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta học một cái điều gì đó thì chúng ta cần phải tương tác để chúng ta có năng lượng để chúng ta có trải nghiệm để chúng ta xem là chúng ta có nhận thức được cái điều này hay không cái điều này là rất là bình thường ạ bởi vì những khái niệm này có thể nó sẽ có một số các bạn đã biết rồi khi các bạn nghiên cứu về William O'Neill khi các bạn nghiên cứu về VSA khi các bạn nghiên cứu về của Mac Mini tuy nhiên dù các bạn có nghiên cứu về các địa thiên tài đầu tư chứng khoán như vậy dũng tin chắc rằng là cũng có rất nhiều người người ta cũng hiểu một cách để mang máng hiểu một cách qua loa nên khi mà chúng ta làm cái gì mà mang tính chất là gì ạ nó chúng ta gọi là à, thờ ơ thì điều gì diễn ra mọi thứ nếu chúng ta làm một cái nó thờ ơ thì kết quả chúng ta cũng sẽ là rất thờ ơ à, Dũng đã nhận được rất nhiều các à, à, cái chia sẻ à, à, anh Dũng ơi có mua được cổ phiếu này hay không à, thầy ơi có tham gia hay nắm giữ cổ phiếu này hay không thực sự là những câu hỏi như vậy nếu mà để chia sẻ chúng ta thì thực sự là không biết phải nói điều gì bởi vì thực ra những khái niệm căn bản nhất những cái mà bản chất của một cổ phiếu nó diễn ra như nào thì chúng ta không biết được nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được uh, chi tiết về bản chất quá trình lỏng lẻo hay là quá trình biến động lớn chúng ta gọi là giai đoạn này thì giai đoạn này các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đeo bám rất là nhiều vậy nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đeo bám thế này thì các nhà đầu tư lớn họ phải làm gì ạ họ cần phải phân phối ra họ phần rũ bỏ các nhà đầu tư yếu vía để họ không được đeo bám ở phía phía này họ rũ đến khi nào các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không đeo bám nữa vì các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không đeo bám nữa và cổ phiếu sẽ được, thu gom đến mức mà không ai quan tâm đến cổ phiếu nữa thì đây chính là gọi là siết chặt quá trình siết chặt là quá trình mà phần lớn các cổ phiếu nó sẽ biến động trong một cái khung rất là hẹp và khối lượng thấp thời điểm này là thời điểm vàng thời điểm này là thời điểm vàng và rất nhiều nhà đầu tư gì ạ à, ờ, ở nhỏ lẻ họ đã bán ra bởi vì họ đã đợi một khoảng thời gian rất là dài mà cổ phiếu này không lên và thậm chí là họ rất là mệt mỏi nếu mà cổ phiếu vẫn nằm im và không gì ạ à, biến động trong một cái khung rất là hẹp như này bao nhiêu bạn thấy là nếu cổ phiếu biến động trong một khung hẹp biến động nhỏ trên một cái mô hình chúng ta là mô hình ở đây chúng ta gọi đơn giản là VSA đấy ạ thế thì nếu mà có cổ phiếu biến động trong cái mô hình này chúng ta cảm giác là khó chịu chúng ta cảm giác là mệt mỏi đặc biệt là chúng ta cảm giác như là à, thực sự là là uh, rất là là uh, áp lực bởi vì cổ phiếu nó không lên và thậm chí là khối lượng rất là cạn kiệt tức là cái khối lượng nó không có sự thanh khoản và trên thị trường thì gì ạ các chuyên gia thì họ sẽ nói theo kiểu là cổ phiếu không có thanh khoản nên bán nó giảm hoặc là ờ, các chuyên gia nói là cổ phiếu này không thể lên được đâu tất cả cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy là thị trường nó đang diễn ra như vậy mọi thứ nó đang diễn ra như vậy nhưng rõ ràng là các chuyên gia họ thường là mắc một cái lỗi rất căn bản đó là lúc mà cổ phiếu đang siết chặt thì họ nói rằng chúng ta cần phải bán đi bởi vì không có dòng tiền tham gia vào và anh chị em đã thấy điều này có thể comment số 8 được không ạ nếu các bạn đã từng thấy điều này trên thị trường hãy comment số 8 khi mà dòng tiền gì ạ dòng tiền vào đúng không dòng tiền vào nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia và lúc này thì biến động rất lớn và chúng ta thấy là nếu mà trên thị trường có rất nhiều các nhà đầu tư uh, chúng ta nhỏ lẻ rất nhiều các thông tin tích cực vào cổ phiếu thì lúc này chúng ta là cổ phiếu biến động rất là lớn và nó khiến cho gì ạ cổ phiếu không lên được bởi vì quá nhiều quan tâm cổ phiếu hoặc là lúc này là lúc mà có thể cổ phiếu được bán ra và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến là cổ phiếu bắt đầu phân phối và khi cổ phiếu phân phối thì các bạn biết rằng là chúng ta sẽ không có cơ hội để kiếm lợi nhuận trong quá trình phân phối này nên rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là quá trình lòng lèo này là quá trình mà nó diễn ra ở giai đoạn đầu của giai đoạn gì ạ à, cần phải tích lũy thêm đây là một xu hướng tạo ra mẫu hình cái điều thứ hai nữa là gì ạ <clears throat> sau khi mà rũ bỏ các niềm tiêu ông vía thì nhà đầu tư tổ chức bắt đầu gom lại một số bạn sẽ hỏi là tại sao nó cần phải gì ạ rũ bỏ bởi vì nếu cổ phiếu mà tiếp tục tăng nữa thì nó tăng quá mức và nó dẫn đến rủi ro cho các nhà độc lập còn nếu cổ phiếu gì ạ cổ phiếu sau khi rũ bỏ ở giai đoạn đầu này rũ bỏ các nhà đầu tư yếu phía này và tiếp tục họ thu gom một lượng lớn cổ phiếu ở giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn sau quá trình phân phối thì họ thu gom một lượng lớn cổ phiếu và sau quá trình à, thu gom một lượng lớn cổ phiếu thì họ tiếp tục thu gom những cổ phiếu còn lại chúng ta gọi là quá trình siết chặt và chỉ cần một lượng một lượng cổ phiếu bắt đầu gia tăng ở giai đoạn siết chặt này đó là gì ạ à? đó là một cái biên độ lớn với khối lượng lớn xác nhận ở đây thì đây là cái điểm mua có độ an toàn rất là cao đó là cái phần số 9 này này phần số 9 là cái cái biên độ tăng rất là mạnh khối lượng lớn bởi vì ở phần này là một phần hỗ trợ rất là mạnh rồi bởi vì lúc này cổ phiếu đã cạn kiệt ở phía trên này thì vì gì ạ? ở phía trên này đã nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ họ bán ra nên gì ạ cái vùng kháng cự phía trên này rất là thấp nếu cổ phiếu đã được tác động một cái lực lớn với khối lượng lớn và giá tăng mạnh ở đây lúc này bắt đầu nhà đầu tư tổ chức họ bắt kéo giá lên trong cái gì ạ quá trình bứt phá như này và đây là một cái quá trình tăng mạnh và cổ phiếu bắt đầu tăng như vũ bão bao nhiêu bạn thấy rằng là đây là một trong những cái gì ạ cái cái kiến thức rất là quan trọng để chúng ta hiểu là à, khi mà cổ phiếu nó có thể là gì ạ à, tích phân phối ban đầu sau đó tái tích lũy trước khi nó bước vào một giai đoạn chúng ta giai đoạn tăng rất mạnh và chúng ta gọi là giai đoạn tái tích lũy và thứ hai là chúng ta cần hiểu rằng là nhiều cổ phiếu gì ạ à, sau mỗi một chu kỳ sau mỗi một quá trình tăng thì nó sẽ tạo ra những nền mới và cái nền mới này nó cần phải một cái khoảng thời gian nhất định và nếu chúng ta muốn biết là cái khoảng thời gian nào cổ phiếu bắt đầu tăng thì chúng ta hãy quan sát về quá trình à, siết chặt trước khi lên nên ở đây khái niệm đó là biến động lớn chúng ta gọi là gì ạ à, long léo và quá trình gì thì à, biến động nhẹ hay là quá trình siết chặt chúng ta gọi là biến động hẹp à, chúng ta có thể xem một vài ví dụ ở đây ở trong ví dụ này thì chúng ta thấy là phía đây là gì ạ sau khi cổ phiếu có chúng ta gọi là dấu ấn thì những cái đợt này chúng ta thấy rằng những cái đợt biên độ rất là hẹp ở đây như thế này chúng ta gọi là siết chặt thường quá trình siết chặt có thể hai có thể ba phiên có thể nhiều hơn trước khi mà cổ phiếu có cái sự xác nhận chúng ta gọi là dòng tiền lớn tham gia ở đây chúng ta lấy một vài ví dụ khác nữa như là đây là một cái mẫu hình tách tay cầm uh, khi cái mẫu hình này hình thành thì nếu chúng ta để ý một chút thì tại sao các nhà đầu tư tổ chức hay là nhà đầu tư chúng ta lại không mua ở cái những cái vùng mà cổ phiếu giá thấp như này khi mà chúng ta mua cổ phiếu giá thấp này thì cổ phiếu có nhiều thời điểm nó sẽ giảm sâu hơn và chúng ta sẽ mất gì à, mất cái khoản gì à, lợi nhuận hoặc là chúng ta có thể bị thua lỗ khi mà cổ phiếu giảm sâu nhưng khi mà cổ phiếu kéo phía lên này thì nó gặp áp lực bởi hai nguồn cung rất lớn đó là gì ạ à? đó là cái vùng đỉnh cũ và thứ hai là tại một số các nhà đầu tư đã bắt đáy ở đây tuy nhiên quá trình rút bỏ khi mà có hai cái nguồn cung đó thì cổ phiếu bắt đầu nó hình thành ở giai đoạn đầu thì chúng ta nhìn đấy để ý một chút ạ nó có biên động rất là lớn sau đó nó có một cái biên động nhỏ với khối lượng thấp chúng ta gọi là siết chặt từ quá trình siết chặt này chúng ta sẽ không mua cổ phiếu trong quá trình siết chặt này và chúng ta gọi cái điểm này là gọi điểm điểm gì nhà có cả nhà comment cho đúng không ạ cái vùng siết chặt này hay là cái vùng siết chặt này chúng ta gọi là điểm gì ạ đây là cái gì ạ nếu chúng ta có thể anh chị em đã được học hoặc đã được từng nghiên cứu hoặc được quan sát đã từng nghe ai đó cái quá trình siết chặt này quá trình tích lũy ở vùng này chúng ta gọi là gì ạ cái quá trình biến động hẹp này với cái khối lượng với cái biên độ nhỏ chúng ta gọi là gì ạ đây là quá trình gì ạ đó là điểm pivot ạ điểm pivot là một quá trình ổn định về giá khối lượng nhỏ và cạn kiệt và khi xuất hiện điểm pivot này chúng ta chỉ cần gì ạ đợi cái quá trình xác nhận chúng ta mua chúng ta sẽ mua ở những điểm đó và khi chúng ta mua điểm đó thì phía dưới này là một cái vùng gì ạ à? hỗ trợ rất là giúp chúng ta thấy khả năng độ lỗ tôi lỗ giảm thấp phía trên là cổ phiếu bắt đầu tạo ra khối lượng lớn và tạo ra gì ạ một quá trình bứt phá đi lên bởi vì khi mà cổ phiếu đến đây nó đã rũ bỏ toàn bộ các nhà tư yếu vía cái thứ hai là quá trình siết chặt nó chứng tỏ là gì ạ à? đã thực thu gom với lượng cổ phiếu đã được uh, đã được thu gom rất là nhiều gần như là cạn kiệt và thứ ba nó là có một dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào và cổ phiếu sẽ tham gia ở đây và đây chính là một trong những cái gì ạ câu chuyện mà chúng ta cần phải à, biết được và để chúng ta đầu tư một cách an toàn bao bạn thấy rằng đây là một kiến thức rất là tuyệt vời có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ nếu bạn lần đầu tiên thấy được đây là một phần kiến thức cực cực kỳ quan trọng hãy comment số 1 để chúng ta à, học được và chúng ta thấy rằng là cái kiến thức này nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ rằng là tại sao chúng ta cần phải đợi cổ phiếu à, sẽ có một bạn vừa rồi các bạn à, Ờ, Dũng không ờ, kịp ờ, nhắc tên không muốn nhắc tên nhưng một bạn khi mà tham gia một cái chương trình đó là khóa học xu hướng dòng tiền của Dũng thì bạn có nói rằng là làm thế nào để trong thời gian ngắn tới thì có thể mua và mang lại lợi nhuận rất là cao và có thể gỡ lại được được cái số vốn mình đã mất thực tế nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta gỡ một số vốn đã mất thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy lại số vốn chúng ta bởi vì thứ nhất là chúng ta có tư tưởng gỡ đúng không khi mà có tư tưởng gỡ gỡ lại những gì ta mất thì đấy là gì ạ nó tạo ra những cái gì ạ rất là là à, chúng ta gọi là cái cái lòng tham nó nằm trong đó rồi ạ à. một cổ phiếu để lên được á không phải chúng ta mua bằng mọi thứ bằng mọi giá chẳng hạn nếu các bạn mua một cổ phiếu đây là chúng ta gọi là một cổ phiếu uh, ờ, PVS thì các bạn thấy là tất cả những cái vùng để nó tạo ra những nền giá siết chặt chúng ta có thể mua ở đây nhưng chúng ta lên lên đây chúng ta gì ạ có thể mua thêm khi chúng ta nhìn thấy cái biên độ nó hẹp đây là biên độ hẹp nhất siết chặt nhất chúng ta sẽ không mua ở đây nhưng khi mà chúng ta nhìn thấy đã đã siết chặt như này cạn kiệt như này chúng ta điểm pivot thì chúng ta lại tiếp tục mua ở đây và chúng ta có nhiều nhịp mua ở đây trước khi mà cổ phiếu chạy và với khối lượng biến động lớn thì chúng ta có thể sẽ giảm tình trạng ở đây bởi vì nó đã biến động lớn rồi chúng ta rút ra khỏi thị trường và điều này nó cũng xuất hiện ở rất nhiều các chu kỳ khác nhau nếu chúng ta thấy nó siết chặt nếu chúng ta một cái xu hướng tăng tạo ra những nền giá này chúng ta theo mua kèm e gì tháp và mua trung bình giá tăng theo kim tự tháp chúng ta sẽ có một cái khoản lãi kép rất là cao còn nếu chúng ta ngược lại một cái cổ phiếu nó đang đi xuống nếu mà cổ phiếu mà đang đi xuống ở phía dưới này chúng ta thấy nó siết chặt chúng ta mua vào thì rõ ràng chúng ta bị thua lỗ đang đi xuống mà chúng ta thấy rằng nó biến động hẹp nó mua vào chúng nó bị thua lỗ nên ở đây cái kênh xu hướng là rất quan trọng cái kênh xu hướng là cực kỳ quan trọng nên có thể chúng ta nhìn thấy à cổ phiếu đang siết chặt với khối lượng cạn kiệt thì đây nó là cái xu hướng đi xuống nên cổ phiếu hình thành quá trình siết chặt nó phải là kênh đi lên nó phải hoàn thành một mô hình nào đó chúng ta có thể nhìn thấy gác đây là một cổ phiếu à, rõ ràng đây là một cổ phiếu kênh đi xuống nhưng khi nó gặp vùng hỗ trợ chúng ta lại có một cái mẫu hình biến động lớn ở giai đoạn đầu sau đó biến động lớn giai đầu cái biến động nhỏ ở giai đoạn cuối cùng đây chúng ta gọi là điểm mua à, chúng ta cũng có thấy cổ phiếu VND cổ phiếu VND chúng ta thấy là đây một kênh đi lên ở giai đoạn đầu nó một cái nền nào đó chúng ta có thể đây là một cái điểm chúng ta mua hoặc là một cái điểm mua rất là quan trọng ở đây nếu chẳng hạn chúng ta trong trường hợp chúng ta bỏ qua cái điểm mua này đây chúng ta là một dòng tiền lớn tham gia vào biến động lớn ở một cái đoạn đầu tiên trước khi nó tạo ra những cái biên độ nhỏ hơn và đây chúng ta gọi là những cái điểm mua rất quan trọng với cổ phiếu uh, à, VND và chúng ta thấy là đây là một cái quá trình siết chặt nó tạo ra một phiên những phiên khối lượng nhỏ trước khi nó tạo ra dấu ấn để tăng chúng ta có thể nhìn thấy những cổ phiếu AA phía trước đó thì chúng ta thấy là biến động rất lớn nếu chúng ta mua ở đây hay là mua ở đây có thể cổ phiếu sẽ không tăng nữa nhưng chúng ta có thể sau những quá trình kéo lên rũ bỏ và chúng ta cũng thể nhìn cái mẫu hình mà chúng ta vừa xem đó là một cái quá trình biến động rất là hẹp ở biên độ thu nhỏ và khối lượng cạn kiệt ở đây trước khi chúng ta có một cái dấu ấn ở đây và chúng ta có thể hiểu rằng là sau khi cổ phiếu lên một đoạn nào đó nó cũng có biến động lớn và nó lại tiếp tục sức chặt chúng ta lại có mua ở đây và những cái quá trình này nó diễn ra có thể hai đến ba nền trước khi nó bước vào một giai đoạn chúng ta chạy nước rút và qua quá trình chạy nước rút này nó biến động rất là lớn và chúng ta cần phải bán dần cổ phiếu đây chứ không phải là chúng ta trên vùng này lúc này thì thông tin nó ra rất là nhiều lúc này thì gì ạ à, nhà nhà người người nói về cổ phiếu này như lúc này là chúng ta đã cần phải bán ra rồi chúng ta cũng thấy cổ phiếu kinh bắc nó cũng tạo ra khi nó vượt đỉnh nó tạo những cái nền biến động lớn trước khi siết chặt và nó bước vào một chu kỳ tăng chúng ta cũng thấy là cổ phiếu masam và tất cả các cổ phiếu tương tự như vậy giai đoạn đầu khi nó gặp cái vùng kháng cự trong một xuống đi lên nó dao động rất là lớn và dần dần nó sẽ có những cái đợt test cung test cầu nhỏ biên độ nhỏ lại trước khi nó mới tạo ra những động lực tăng ở với chúng ta thì gì à, ạ để đầu tư chứng khoán thành công Dũng biết là nếu cái livestream này à, chúng ta sẽ làm những livestream là sẽ mua cổ phiếu A sẽ mua cổ phiếu B sẽ mua cổ phiếu C hay là mua cổ phiếu D nào đó thì có thể là chúng ta sẽ rất nhiều các bạn sẽ thấy rất là háo hức để xem nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là ngoài kia rất nhiều cái video này ngoài kia rất nhiều cái chia sẻ ngoài kia nếu chúng ta đã mua cổ phiếu rồi chúng ta đã thành công hay không nếu chúng ta không nhận ra cái cổ phiếu đó nó lên được thì cái việc mà chúng ta không nhận rõ được cái gì ạ à, cái tầm chúng ta đang là biết cổ phiếu hay là hiểu cổ phiếu cái nhận thức là có thể chúng ta không biết những cái gì chúng ta biết vì các bạn không biết là cái cổ phiếu siết chặt là gì ạ à? nó sẽ tăng giá nếu mà nó tăng trong một cái kênh đi lên hoặc là nếu chúng ta không biết rằng là là cái cổ phiếu nó phải hoàn thành mẫu hình nó mới tăng và các bạn chỉ nghĩ rằng cổ phiếu siết chặt nó sẽ tạo tăng nên nhiều cổ phiếu nó đang trong kênh đi xuống chúng ta mua vào chúng ta bị thua lỗ rất là nặng và chúng ta bảo rằng là thị trường nó không đúng bởi vì tôi đã mua cổ phiếu siết chặt và dẫn đến là cổ phiếu gì ạ à, bị thua lỗ rất là nặng còn một bài bạn đấy là cổ phiếu biến động rất là lớn nhưng sau đó lại tiếp tục tăng ở đây chúng ta là với cái biến động lớn như vậy như vậy nó có thể tạo ra những quá trình sách ao giống như hôm trước chúng ta đã quan sát là cổ phiếu thì ạ à, nó có hai dạng nếu nó bị lộng lớn thì nó có quá trình sách ao quá trình rút bỏ sau đó nó quay trở lại nó tăng hoặc là nó có một cái quá trình giả à, siết chặt đúng không siết chặt như cái video hôm nay dung chia sẻ và khi nó siết chặt như vậy thì các bạn sẽ thấy là cổ phiếu sẽ là cạn nguồn cung và khi nó cạn nguồn cung thì nó có thể uh, bứt phá trong có thể bất cứ lúc nào và nếu chúng ta dự đoán được hoặc là nếu chúng ta có thể biết được cổ phiếu đó đang siết chặt thì chúng ta có thể mua một cách đơn giản dễ dàng bao nhiêu bạn thấy là điều này thực sự là tuyệt vời và hữu ích cho chúng ta để chúng ta lựa chọn cổ phiếu để chúng ta mua cổ phiếu nó rất an toàn và nó giúp cho chúng ta đầu tư một cách ờ, thành công hơn uh, rủi ro thấp hơn trước khi mà chúng ta ờ, bước vào một chu kỳ mới ạ nếu các bạn thấy là cái video này thực sự hấp dẫn thì có thể comment vào phần ô chat và để giúp biết rằng là các bạn đang gì ạ à, tiếp tục học những kiến thức căn bản về VNA tiếp tục học những cái nền tảng căn bản để giúp chúng ta à, hiểu rõ hơn thị trường tại vì những kiến thức à, này là kiến thức đã tổng hợp và Dũng mong rằng là sẽ được cộng tác cùng rất nhiều các bạn và nếu các bạn nào thì ạ, lần đầu tiên à, theo dõi kênh của Dũng thì có thể các bạn hãy nhớ nhấn kênh ở phần bên dưới bởi vì có thể ngày mai Dũng lại tiếp tục phát những video giá trị như này và chúng ta sẽ là người đầu tiên để các bạn có thể uh, tham gia vào những chương trình tuyệt vời này và trước khi uh, kết thúc chương trình hôm nay thì đây là một cái gì ạ à? đây là một cái fanpage của Dũng các bạn có thể vào cái fanpage này ờ, đăng ký hoặc là uh, hãy tả hãy uh, like cho Dũng một like ở đây và hãy nhận cái gì ạ à? nhận cái ebook uh, miễn phí ở phần dưới này để các bạn sẽ có thể uh, sẽ có những cái giáo trình những cái gì à? tài liệu để các bạn có thể học ở, ở trong uh, thời gian tới và rất nhiều các gì ạ à? tài liệu quan trọng ở trong cái ebook mà Dũng đã tự động ở trên cái bếp Quang Dũng đi và đây là một trong những cái phần rất quan trọng để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về thị trường Dũng mong rằng là sẽ cùng đồng hành với chúng ta uh, trong suốt quá trình uh, đầu tư và đặc biệt là uh, nếu các bạn thấy rằng là video này của Dũng thì hãy cho Dũng những cái comment cho những câu hỏi cho những cái Dũng những vấn đề mà thực sự chúng ta đang mắc phải bởi vì Dũng muốn rằng là làm những cái video để chia sẻ cho chúng ta biết rằng là uh, những cái vấn đề chúng ta đang mắc phải là gì và đặc biệt là trong đầu tư chúng ta thường gặp những cái vấn đề gì bởi vì Dũng cũng gì ạ có thể có rất nhiều vấn đề Dũng không biết được nên chính vì vậy cũng mong rằng là hãy uh, comment comment những cái comment thực sự những cái comment mà chúng ta chưa nắm được trong quá trình đầu tư uh, comment những cái gì mà chúng ta thường gặp trong đầu tư để uh, chúng ta lại tiếp tục có những video bổ ích uh, trong đầu tư của mình và cũng như uh, những uh, chia sẻ khác thì uh, chỉ còn hai ngày nữa là uh, cái khóa học đầu tư theo xuống bắt đầu cái khóa học này thì chúng ta sẽ học được hai phần một phần thứ nhất là trên video và một phần thứ hai là trực tiếp à, video thì chúng ta có thể học những kiến thức căn bản để chúng ta hiểu rõ về thị trường còn video trực tiếp có lẽ là uh, cái xu hướng đồng tiền này nó là cái, vị khác biệt so với rất nhiều xu hướng đồng tiền khác đó là chúng ta cần phải gì ạ học từ cái bên trong trước đó làm sao để chúng ta quản trị cảm xúc làm sao để chúng ta nhận diện ra cái tâm trí chúng ta ở đâu làm sao để chúng ta có thể uh, có một cái tư tưởng đầu tiên về đầu tư chứng khoán là gì ạ tự do tài chính chứ không phải đầu tư chứng khoán là gì ạ muốn thành công hay làm đầu tư chứng khoán theo kiểu như là uh, cứ mua đó sau đó để mặc cho số phận thờ ơ đúng không sau đó đi bị thua lỗ đâu quá thì làm gì ạ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 Dũng sẽ làm những video như vậy và nếu có nhiều vi cái vấn đề trùng hợp nhau thì có thể ngày mai hoặc ngày kia Dũng sẽ làm ngay những video đó để phục vụ các bạn ngay tức khắc và những video đó Dũng tin chắc là nó có thể giúp cho bạn thành công trong đầu tư bởi vì tất cả những video này được chia sẻ trên một nguyên tắc đó là gì ạ quy luật thứ hai là nguyên lý của quy luật đó thứ ba đó là những cái quy trình để chúng giúp chúng ta đầu tư thành công nên các bạn thấy rằng là trong video này nó có những quy luật đó là biến động lớn không thể lên được bởi vì nhà đầu tư nhỏ lẻ đã gì ạ nhà đầu tư nhỏ lẻ đang đeo bám và khi đeo bám thì cổ phiếu sẽ không lên được đúng không đấy là quy luật gì ạ đó quy luật cung cầu cung thì ạ lớn ra lớn quá nhu cầu thì ạ ít thì rõ ràng cổ phiếu sẽ biến động lớn nhưng nếu mà bây giờ cổ phiếu bắt đầu siết chặt đúng không cổ phiếu siết chặt cổ phiếu biến động trong một khung hẹp thì khi mà cổ phiếu siết chặt biến động trong khung hẹp thì điều gì diễn ra lúc này gì ạ lúc này là cổ phiếu đang thu gom và đến khi nào nó biến động trong một khung hẹp nữa cạn kiệt thì rõ ràng là cái lượng thu gom cổ phiếu đã được gì ạ thu gom hết và đấy chúng ta gọi là cổ phiếu đã gì ạ từ đầu tiên là từ tổ, tổ chức lớn bán cho nhỏ lẻ và khi nhỏ lẻ sợ hãi thì nhà đầu tư nước lớn họ quay trở lại thu gom và khi thu gom đến cạn kiệt thì cổ phiếu sẽ tăng và đó là quy luật cung cầu không thể thiếu được trên thị trường quá trình tích lũy ngắn thì cổ phiếu sẽ chạy ngắn cổ phiếu tích lũy nhiều dài cổ phiếu tại dài tùy thuộc vào cổ phiếu đó là blue chip penny hay là cổ phiếu đầu cơ thì nó có những cái giai đoạn tăng khác nhau chạy khác nhau chúng ta cần phải nhận biết rằng là quy luật này nó luôn đúng mà nó không thể phá hủy được trừ cái giai đoạn cuối của chu kỳ giai đoạn cuối chu, chu kỳ lúc này ai cũng gì ạ à? ai cũng tham ai cũng gì ạ à? cảm giác như là FOMO thấy cái đang kiếm được tiền mình không kiếm được tiền nên nó tạo ra một cái hiệu ứng đó là FOMO rất là mạnh nên giai đoạn đó là giai đoạn chúng ta thấy là có thể thị trường lên mà không có khối lượng và chúng ta gọi là giai đoạn đó là giai đoạn FOMO tâm lý chúng ta gọi là hoảng loạn và khi hoảng loạn thì những cái quyền cung cầu nó sẽ gì ạ à? nó vào giai đoạn ngắn thì nó không đúng nhưng về cơ bản sớm muộn thì nó tăng bao nhiêu thì nó trả lại cho chỉ hưởng bấy nhiêu và chúng ta sẽ nhớ với cổ phiếu CII là một trong những ví dụ điển hình tức nó tăng hàng trăm phần trăm lợi nhuận thì sau đó thì nó giảm rất là nhanh chúng ta thấy cổ phiếu BII cũng tương tự như vậy và nhiều cổ phiếu khác cũng như vậy bởi vì khi nó tăng chúng ta kiếm được lợi nhuận nhưng ai đó vào muộn vào sau thì chúng ta lại mất lợi nhuận và thậm chí bị thua lỗ tạm hãy rằng gì ạ à? hãy đăng ký kênh của Dũng những cái kiến thức VSA này sẽ phục vụ chúng ta bởi vì kiến thức này nó sẽ là kiến thức cả cuộc đời chúng ta và đây những kiến thức của các nhà đầu tư ờ, vĩ đại nhất như là Lee Mo, William O'Neill, ờ, David Zen ờ, và Lee uh, Mac Mini rất nhiều nhà đầu tư vĩ đại khác trong đó Soros là một trong những huyền thoại mà Dũng rất ngưỡng mộ và nếu các bạn muốn gì à, học những cái, cái trải nghiệm từ nhà đầu tư tuyệt vời như vậy thì nhớ rằng là hãy đăng ký kênh và Dũng sẽ còn tiếp tục phục vụ các bạn trong video tiếp theo hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày mai xin cảm ơn rất nhiều